sáu người nhà đột tử vì quả báo Ông chú quán nhậu khiếp hại bỏ nghề Đời người có bốn câu hỏi lớn Ta vốn là ai? Ta từ đâu tới? Chết rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng luật nhân quả là có thật? Thiện có thiện báo, ác có ác báo Hôm nay, biên Vạn Cổ sẽ kể lại câu chuyện có thật gây sốc về cuộc đời của một người đàn ông đầy tội lỗi ông phải hứng chịu quả báo đau đớn đến cùng cực khi phải chứng kiến người thân của mình liên tục chết trong một thời gian ngắn ngủi. Với mong muốn chia sẻ với mọi người về chính những biến cố của cuộc đời mình một cách chân thật nhất về nhân quả báo ứng mà ông và gia đình phải gánh chịu, để phần nào vãn hồi tội lỗi của bản thân cũng như tìm lại chút bình yên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. An Nhiên xin kính chào quý vị và các bạn thân mến trên kênh Duyên Vạn Cổ. Kể lại câu chuyện của bản thân mình trải qua trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Mâu, anh Nhật Trung, một chủ nhà hàng chuyên giết mổ tươi sống động vật, đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình. Ông sinh ra tại vùng đất Long Khánh, Đồng Nai, nhưng sinh sống và lập nghiệp tại một vùng đất miền Trung. Ông vốn là chủ một nhà hàng, có tiếng chuyên phục vụ khách bằng các trò mua vui trên thân xác và tính mạng của những con vật tội nghiệp. Theo như lời kể của ông, ông vốn chưa từng biết ghê tay trước những cảnh giết mổ nào. Bản thân ông cũng là một kẻ khác cảm giác tra tấn, hành hạ các con vật để thỏa mãn sự hiếu kỳ của chính bản thân mình. Chẳng những thế, tội nghiệp chiêu cảm khiến ông còn nghĩ ra nhiều cách giết mổ con vật để mua vui cho khách hàng tại bàn ăn. Bằng nhiều cách giả mang, ông chỉ mong sao làm hài lòng khách hàng và thu được càng nhiều lợi nhuận. Nếu có ai nói không sợ quả báo sao, thì ông chỉ phá ra cười, cho rằng đó là chỉ chuyện tầm phao mê tín. Những báo ứng lần lượt kéo đến Năm 2001, vợ ông mang thai đứa con đầu lòng, nghe theo những lời đồn thổi về cách nuôi thai nhi bằng thịt chó, ông thực hiện ngay cho vợ con mình. Kết quả tốt đâu không thấy, vợ ông phải sinh non, em bé yếu ớt và còn phải mang nhiều bệnh khi vừa mới sinh ra đời. Mới mấy tuần tuổi, khi cháu bé phát hiện bệnh vàng da, lại bị co giật. Sau khi siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bé gái bị tắc ống mật qua gan không thể giải độc cơ thể nên bị vàng da. Rất may là khi đó có một vị bác sĩ rất giỏi vừa tu nghiệp từ Úc về cứu giúp, cháu bé gần 2 tháng tuổi được cứu sống. Đến 5 tháng sau khi sinh, lưng cháu mọc rất nhiều lông, ngày càng dài, khoảng từ 3 đến 4 phân, có màu vàng ống ánh như màu của lông động vật. Lo sợ cho sức khỏe của chính con ruột của mình, ông tìm đến các nhà thuốc Tây rồi thuốc Bắc, nhưng đều bị từ chối vì không rõ nguyên nhân căn bệnh lạ của cháu. Có bệnh thì vái tứ phương, đông y, tây y không trị đường thì ông tìm đến thầy khí công, thầy tâm linh để trị. Được người quen giới thiệu, ông đến gặp một nhà thuốc nam. Sau khi nghe ông kể qua căn bệnh của con, thầy thuốc mới nghe liền nói bệnh của bé là do nghiệp của ông để lại, nên bị trời hành do ăn quá nhiều thịt chó mèo. Ông cũng bất ngờ vì chưa hề kể cho thầy thuốc nghe về chuyện vợ chồng ông thường ăn loại thịt này. Sao ông thầy thuốc này biết hay vậy? Sau việc đó thì ông cũng bắt đầu tin hơn vào tâm linh. Thầy thuốc lúc đó bắt ông phải hứa không được ăn thịt chó mèo nữa thì mới đồng ý giúp trị bệnh. Kết quả, ông mang được ba thang thuốc về cho cháu, vừa nấu uống vừa nấu tắm. Thần kỳ là trong vòng 10 ngày, bé liền rụng hết lông, Điều mà ông bỏ nhiều bao nhiêu tiền vào Tây Y và Đông Y trước kia vẫn không thể khỏi được. 3 năm 6 người chết bất đắc kỳ tử Tuy nhiên, quả báo không dừng lại ở đó. Đến năm 2004, mọi thứ bắt đầu đến với ông một cách tàn khốc khi chính ông nhìn thấy những người thân liên tục chết do tay mình. Lần đầu tiên, ông ngoại vợ ông bị ốm nhẹ, hai vợ chồng ông về thăm Ông giúp đúc ông cụ ăn cháo, ăn đến muỗng thứ ba, ông cụ bị nghẹn và chết tức tuổi trên chính tay ông. Người nhà bên vợ đổ tại ông không biết cách đúc cho người già ăn, nên làm ông cụ chết sạch Cũng từ đó từ mặt ông. Tang cụ chưa lâu, tiếp theo là cậu ruột của vợ ông, vốn cũng là bạn thân của ông làm nghề xây dựng, được ông giới thiệu cho một công trình xây dựng. Vừa bắt tay vào làm đã bị tai nạn sập đè chết một cách thê thảm, xương cốt vỡ vụn, thân thể dập nạn, không còn nhận ra được nữa. Lần thứ ba, hơn 3 tháng sau, mẹ vợ ông bị cảm sốt phải nhập viện. Chính tay ông chở bà đến bệnh viện. Bệnh không nặng, nhưng vì ông quen với bác sĩ nên đề nghị để bà nhập viện. Và trong lúc nằm viện, bà bị sốc thuốc lên cơn nhồi máu cơ tim chết ngay trên giường bệnh. Lúc này, tất cả mọi người đều quay sang trách móc ông – đổ tại sát khí ông quá nặng, nên hễ đi đến đâu là làm người nhà chết đến đó. Đúng là tài họa biết đi, từ đó không nói mà bà con dòng họ cũng tìm cách tránh né. Lần thứ tư, vào một buổi tối, tự nhiên ông thấy trong người khó chịu. Tự nhiên nghĩ đến em của ông đang làm cho đài khí tượng thủy văn và tìm mọi cách gọi điện thoại cho em ông nhưng không được. Đến khoảng 1 giờ đêm thì nhận được điện thoại người em bị tai nạn chết. Sau khi đi nhậu chung với mấy người bạn do ông giới thiệu, lúc này thì chính cha ông cũng trách ông hại chết em mình. Khi này, chính tinh thần ông cũng đổ sụp, vốn là người mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất. Ấy vậy mà giờ đây ông bắt đầu sợ quả báo, sợ những tội nghiệp mình gây ra không biết còn hại chết bao nhiêu người nhà mình nữa. Đến tháng 10, cô ruột ông nằm viện, mọi người thay phiên nhau trực tại bệnh viện đến phiên trực của ông thì người cô mất. Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Từ sau nhiều biến cố, gia sản ông vất vả tích lũy bao năm cũng không cánh mà bay. Phần thì nhà hàng ông làm ăn cũng liên tục tuột dốc, phần thì hùng hạp kinh doanh cũng bị bạn bè lừa sạch. Kết quả chỉ có 3 năm, ông gần như mất sạch mọi thứ. Duyên kỳ ngộ tin vào Phật Pháp Tháng 2 năm 2006, ông ngủ mơ liên tiếp 3 đêm liền cùng một cảnh tượng. Ông thấy mình vác cuốc đi đào huyệt và một người em trai khác của ông nằm trong cái huyệt ấy. Khi tỉnh dậy, ông hoảng sợ và báo cho mẹ ông biết để giữ em trai ở nhà. Bình yên đến ngày thứ sáu, em ông xin được ra đường gặp bạn bè và vừa ra khỏi nhà là bị tai nạn chết. Khi ông trở về nhà và biết được em đã mất, ông ngất niệm đi vì quá thương tâm. Lo đám tang em xong, một nhà sư trong đám tang đã báo với gia đình rằng ông đang vướng một nghiệp quả lớn do tội nghiệp sát sinh quá nặng. Khuyên mọi người trong nhà hãy tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện để bù đắp tội nghiệp, đồng thời phát tâm ăn chay để tịnh khẩu và thân tâm. Tin lời nhà sư, ông bèn xin được ăn chay trong 49 ngày để gia đình thoát nạn. Nói thì dễ, đến khi ông ăn được vài ngày thì không ăn nổi. Ông bèn đốt nhang xin với thần Phật cho ông có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Kết quả chiều hôm ấy, khi ông sa mộ thắp nhang cho hai người em, ông gặp một cụ già đang bị một đám thanh niên đè ra chọc tiết vào cổ như giết động vật vậy. Quá kinh hãi, ông quăng xe chạy đến cứu cụ già. Xông vào đám thanh niên mà quát rằng, mấy ông giết người à? Đáp lại, một người đàn ông tuổi tầm 60 trong nhóm này chỉ vào mặt ông hét lớn. Anh bị điên à, chủ nhà tôi đang cúng kiến, ông lại xông vào đây phá đám. Nói đoạn liền tát hai bạc tài té lửa vào mặt ông rồi đuổi đi. Lúc này, ông chủ nhà hàng mới tỉnh táo. Nhìn ra thì thấy đúng là một con heo đang nằm dài trên bàn mổ, chứ không phải là con người. Biết mình sai nên ông lên xe bỏ đi. Nhưng một cảnh tượng kinh dị lại xuất hiện Lù lù trước mặt ông là hình ảnh một ông lão cổ bị chọc tiết, máu chảy đầm đìa, chặn trước đầu xe ông. Lúc này ông lấy lại bình tĩnh, trong tâm thầm nghĩ người này là ai. Thì bất ngờ trong đầu ông xuất hiện tiếng nói của ông lão ấy. Ông lão này kể, tôi chính là cha của người đã tác anh lúc nãy. Đám thanh niên kia là cháu gọi tôi bằng cố. Tôi cả đời làm nghề giết heo, chết đến nay đã 40 năm. Quả báo sát sinh khiến tôi không siêu thoát được. Năm nào cũng phải đầu thai làm heo để bị con cháu giết trong chính đám dỗ của mình. Đến hôm nay là tròn 40 kiếp làm heo. Tôi nhờ anh nếu thương tôi, xin hãy quay lại nói với con cháu tôi chuyện này, để chúng không sát sinh nữa, nghiệp lắm cậu ạ. À. Hiểu được sự việc, ông chủ quán quay lại chỗ nhóm người kia một lần nữa. Sau khi nghe ông kể đầu đuôi sự việc, đám con cháu khiếp hải liền cảm ơn ông, rồi hứa sẽ dừng lại việc sát sinh và cầu siêu sám hối cho người đã khuất. Kể từ biến cố kinh tâm động phách đó, theo nghiệp lực chiều cảm, ông nhìn đâu cũng thấy con vật hiện thân trước kia là con người, này phải chịu quả báo. Vì thế, ông phát tâm ăn chay và đoạn dứt nghề sát sinh từ đó. Ông cũng thầm cảm ơn thần Phật đã nghe lời khấn cầu của ông, mà cho ông duyên kỳ ngộ để ông có thể tin vào Phật Pháp và có quyết tâm đoạn dứt ác đạo. Từ ngày tiếp xúc với Phật Pháp, tinh thần ông cũng trở nên thanh thản và vững vàng hơn, cũng hiểu rõ hơn về nhân quả, cách tu tập và con đường giải thoát cho bản thân. Hiểu rõ được con đường nhân sinh sau này, ông cũng không còn bất chấp thủ đoạn, chạy theo đồng tiền một cách vô minh như trước kia nữa. Vô thần, không tin nhân quả không sát sinh là giới đầu tiên trong năm trọng giới của Phật giáo và quả báo sát sinh cũng nặng nề nhất. Ngày nay, chạy theo dục vọng kim tiền, danh lợi mà con người đã bất chấp là mọi điều xấu ác. Không chỉ giết mổ động vật một cách tàn nhẫn để mua vui, phục vụ nhu cầu ăn uống, mà còn có những người mất đi nhân tính tham gia buôn bán và giết chính đồng loại của mình để thu mua nội tạng. Đơn cử như mấy năm trước đây, các nhà hoạt động nhân quyền đã công bố kết quả cuộc điều tra cho thấy chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 20 năm qua đã tiến hành giam giữ những người duyên Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công để lao động khổ sai và mổ nội tạng cung cấp cho ngành y tế. Thật sự tội ác của nhân loại đã lớn đến mức cùng cực. Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay ung thư và nhiều bệnh lạ lũ lượt xuất hiện hay đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến cả thế giới đứng ngồi không yên mấy năm nay. Chẳng phải là quả báo cho những nghiệp ác mà con người tích lũy gây ra hay sao? Ấy mới thấy Tất cả những khổ đau của con người chẳng phải do ông trời làm ra, mà chính là những tư tưởng xấu, hành động xấu ác mà con người đã tạo trong đời này hoặc trong đời trước. Mới là nguyên nhân khiến con người phải chịu mọi thống khổ trong hiện kiếp. Quả báo không phải không đến, mà là chưa đủ duyên để đến mà thôi. Kính mong rằng, thông qua những mẫu chuyện có thật về nhân quả báo ứng, có thể thức tỉnh thế nhân, giúp nhiều người hơn từ bỏ chủ thuyết vô thần, quay về với thiện lương và tâm linh truyền thông kính thần, kính Phật. Chúng tôi tin chắc rằng nếu mỗi chúng ta có thể thay đổi bản thân, có thể sống tốt, sống thiện lương hơn mỗi ngày, thì mọi thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh trước mắt sẽ tan biến. Cuộc sống nhân loại cũng từ đó mà tốt đẹp và càng ngày càng tươi sáng hơn. Video của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Các bạn hãy để lại nhận xét bên dưới nhé. Các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe và nhấn nút chuông thông báo để xem thêm những video mới nhất đăng tải trên kênh Duyên Vạn Cổ nhé.